mò mò đó bà đi tới đâu bà phải nhổ rồi lắng nghỉ cái chân đó dạ dạ rồi rồi đó, dạ, dạ. à mình đã gặp được uh, cụ rồi nè các bạn dạ con chào cụ <laughs> cô ăn uống mạnh không đây nè tay nè đó thấy không trời ơi đó gặp tay là gặp tay ai cháu nào là đưa lên là đầu cầm là hung à, ừ. <laughs> à lâu mà thương đi lại tới ra ngoài ruộng cực khổ đi vòng vòng rồi dạ. <laughs> Dạ chào mừng ờ, cô chú anh chị đã đến với ờ, kênh của Phước Cần Thơ Hiện tại là Phước đang có mặt tại ấp Đông An 2A thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang Để ờ, ghé thăm một hoàn cảnh của một bà cụ là năm nay là 103 tuổi rồi hàng ngày thì cụ phải đi nhặt rau ở ngoài vườn mà cái vườn là của người ta cụ phải nhặt về để ra tiệm để đổi đổi bánh đổi cái đồ để về để ăn thì bây giờ mình sẽ vào nhà của cụ ha à, hiện tại là mình đang đi à, ra giường mình đã ghé lại à, nhà của uh, cụ cụ uh, 103 tuổi à và cụ đã đang đi ra giường để hái rau phía trước là con gái thứ tư của cụ và cũng bị mắc mờ rồi cậu không có thấy đường cụ năm nay cũng uh, sắp mấy gần 70 rồi à đây là cái mã của của cụ hồi nãy là 98 tuổi thọ đó mất hả cô đây à mấy cái rau này ngò rồi là của cụ ờ, đi để hàng ngày ờ, đem về bán hả cô bán cho mấy tiệm tạp quá hả sao cô bán ờ, lại nó mua đi bỏ hối ra sài gòn hay gì dạ một ngày là mình thu nhập khoảng được bao nhiêu á cô có khi thì giả tỷ cả tháng cũng vô được đồng bạc dạ. nhỏ ngò này bán à, ngò này hả cô chồng đủ thứ trơn à bị bởi về trời vườn à, vườn này xa dữ vậy đó hả cô bị vậy mà cụ đó. lội đi được hay thiệt cho dạ nè, tới đây bà lụm này nè à là cụ là lụm ở đây tới đây đó hả ngày nào là cụ cũng thấy ra vườn vậy chứ hả đó tối ngày nè trời ơi dám cho bà đi ở trong nhà dạ đó sợ bà đi á ở đây là địa phương đồ của mình là vẫn có gần đây phải không cô ừ. khu vực giờ đi kiếm hiện tại là mình đang ra tới cái giường cái chỗ mà lúc đó giờ á, là cụ hàng ngày đi ra đây nhặt rau á, cô chú anh chị để ờ, đem về bán đang đi kiếm cụ chưa gặp không thấy rõ luôn mắt của mình là bị gì á cô cô còm cô bị còm á hả ừ. dạ bây giờ mình thấy bả không kim em còn để để còn kiếm chưa kêu kêu nghe không ta chắc không nghe cụ à, cụ mạnh ơi hết rồi đến đây à hết đường rồi chắc không gặp tới đây đâu dạ các thường không ra tới đây đâu nó phỏng giờ kiếm mấy chưa biết đường bẩn Sao qua rồi không chắc không ra tới ngoài đây đâu chắc không ra tới ngoài đây đâu có hả cô dạ bên kia hả cô dạ Ôi, mấy cái gao ngồi gai quá trời luôn dầm ừ. cái này đặng bán mình cỏ bán lâu lâu cái đến những tháng ở ngoài mới có nhỏ dạ mà cái giường này là của người ta hay là của cụ cô giường này hả dạ của bà chồng chồng cái này là cũng như của ờ, cái bà Trần phố á, bà cho mặn chồng à, lấy ăn vậy đó. À là đất là đất của cái chị kia trên thành phố. Ừ. À, rồi xong rồi dưới này thì ờ, mình muốn trồng gì đó mình trồng, trồng. Dạ. rồi mình ăn, trồng bá rau đồ này nọ hả cô? Ừ. Chứ không phải là đất nhà của mình có có chút xíu cái nhà đó đó hả khúc đó đó hả cô chồng cô chồng cô với bà chồng bị có nhổ bán gạo hai mình đi bán việc vậy đó dạ nhưng hàng kia nhổ bên này bên kiếm bên đây trời đường khó đi vậy mà cụ ờ, đi được hay thiệt quen à kìa thấy rồi gặp rồi đó nó mò đó bà đi tới đâu bà bãi nổ rồi lắng đẩy cái chân đó dạ dạ rồi rồi đó, ừ. dạ. à mình đã gặp được uh, cụ rồi nè các bạn dạ. dạ con chào cụ <laughs> trời là trời ngồi nhổ vậy cụ là, là, nhổ cái gì vậy nhổ càng cua á hả ừ trời nhổ cỏ à, cháu ơi biết bao nhiêu cỏ biết bao nhiêu cỏ luôn ừ dạ, dạ. nhóc phải chừng dạ. dạ cái này là mình à, đem về đâu mình bán cụ à, cụ cõi cái nón lá ra con được không đây con cõi nón lá ra để cho thấy cái mặt ha cõi nón lá ra ha cõi nón lá ra con cái ha à, cội cái nón lá ra đó <laughs> đó nè đó giùm em đây cụ nhìn đây con cái nè cụ năm nay là có nhớ mình bao nhiêu tuổi không <laughs> cụ năm nay là cụ nhớ mình bao nhiêu tuổi không rồi cụ không nghe rồi nè tay chân là các bạn 103 tuổi rồi mà ngày nào cũng phải đi uh, ra xương lại tới đây dạ ghé thăm cụ mừng quá à. dạ mừng quá ha dơ á cụ tay dơ nè tay chân cụ nè ừ, ừ. sình không sáng giờ là lặt được bao nhiêu đây đó hả cụ đây nè cụ ờ, lặt hàng ngày nè hả cháu ờ, vô nghỉ đi dạ con mới xuống À. đi vô cụ vô đi đi vô vô vô đi vô nhà ha <laughs> dạ đi đây để cất dao đi mình đi vô trong ha mình đi vô trong nhà ờ. đi đi vô đi đứng dậy để nón lên dạ bây giờ thầy phước ờ, sẽ ờ, đi chung với cụ vô nhà để xem coi cái hoàn cảnh hỏi cụ như thế nào ở ngoài đây thấy cụ trời ngồi trên cái lá lết gì không đó hả cái cái dao nhọn quá à. cái dao nhọn quá mà cầm thấy ghê thì cái trời vô, vô cụ không nghe kìa kêu kêu dao nhọn quá trời đây à, đây là con dao mà cụ để là vừa lặt vừa cắt nè đó thấy cụ lặt cụ cắt không các bạn nói không nghe kêu vô nói không nghe trời cầm dao gì đó ha đó nhổ cỏ gì đó dạ thì con đi chung con sẽ đi vô chung vô luôn cụ ơi cụ ơi à. mình đi vô nhà à. đi vô à. nhà trong ha à. đi sách cái đó Leo đây con sách chưa cái này bỏ rồi vô Thank you. Dạ, à bò đi bà đi từ từ vậy hả được hả đi ốc chôm chôm rụng trời dạ chôm chôm rụng quá trời luôn mệt nghỉ mệt đó bà nghỉ mệt nghỉ mệt tí xíu lấy à lấy trái đó làm chi vậy cụ lấy cái trái trái nhào không ta trái này trái nhào không cụ Đúng, mà lấy ăn là cá à cho cá ăn ờ dạ kính thưa cô chú và anh chị các bạn đây là cái chỗ ngủ của cụ hàng ngày và hàng đêm thì à, phước à, dự tính là sẽ à, dựng lại à, ton với lại à, dán xung quanh này cho nó đỡ với lại cụ toàn là che cao su không à, mong à, cô chú anh chị và các bạn à, ủng hộ giúp đỡ cho hoàn cảnh của cụ dạ đây đây nhà nó chỉ vỏn vẹn vậy thôi à, cái bếp đây là cái bếp nhà thì gách nát hết rồi đây nó không có cái gì hết à, đây giờ thì mình à, sẽ à, ra gặp cụ sau khi mà đã tìm cụ từ hồi nãy giờ ở ngoài giường và cuối cùng thì cụ cũng đã vô tới đây rồi cô lấy giùm con cái chứng minh nhân dân sổ bệnh nãy nãy con để mé bên kia á trên cái đầu á mệt không cụ nãy giờ ờ, đi ra ngoài vô nhặt vô thấy mệt không không nghe đâu chắc nói cụ không nghe con nói cụ nói nói chuyện cụ nghe không con nói chuyện cụ nghe không rồi xong bây giờ thì thôi vậy ờ, mà cụ ở đây thì nói chuyện không có rõ rồi cụ thì hiện tại đang ở với người con gái thứ tư mà mắt cái cô thì cũng bị mờ rồi để gì cô thấy không Loạn loạn. À. Loạn loạn hả? Là cô có đi khám là nó nói ờ, cô bị gì không? Nó bị còm gì nó nó kêu mổ. Dạ, mà mình cũng không có tiền mổ luôn. Không. Cô bị còm ha. Dạ. Đây con mượn, đây là cái ờ, sổ ờ, bệnh với lại giấy tờ của cụ. Đây là của cụ bà. Cụ là tên là Tô Thị Mạnh. Tô Thị Mạnh sinh năm 1916 thì năm nay là 103 tuổi, Tết này nó là 104 rồi. Ở Phụng Hiệp, Hậu Giang đây à, là cái à, phiếu à, bảo hiểm với lại cuốn sổ khám bệnh của cụ ở đây là cụ có thường đi khám bệnh không ta à ít lắm cụ thì nhìn vô cái cuốn sổ để coi phước coi cái thời gian gần nhất đây là cụ có hình như là không có luôn không có đi khám bệnh luôn à à là cụ không có với lại thấy cụ đi tới luôn được theo cái kết quả mà gần nhất đây hồi đợt chẩn đoán là cụ bị thói quá khớp thôi với viêm phế quản do cấp sinh vật khác giống như là mấy bệnh à, của người lớn tuổi thì khớp thì tất nhiên là sẽ có rồi cụ tô thị mạnh đây địa chỉ là Đông An 2A xã Tân Thành thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang còn đây là của à, ông cụ ông cụ thì Phước nghe nói cụ ông cụ cũng uh, 80, 98 98 tuổi mới mất dạ. cũng là thọ quá trời à, còn đây là cái à, người con gái của cụ sinh năm 1954 Nguyễn Thị Nho ngày đó là một tháng á, cô với à, cụ á, là ngoài ra ở nhà này là còn ai nữa không có con mà đi làm con của cô hả dạ là con cô làm hiện tại là làm cái gì á nó đi làm đồ gạch ở trên Long An lâu lâu lâu lâu nó mới về giáp năm mới về về cho được vài triệu à là giáp năm về cho được vài triệu còn hàng ngày thì có cô với à, cụ đây là hai người tự bươn chải yeah. Dạ. rồi chẳng hạn như nếu mà cụ này không có ờ, cụ này đi nhặt rau rồi cô thì thường cô làm gì đi trồng ngò đó à là cô trồng ngò cũng ở trong này luôn yeah. Dạ. cái giường này là chắc là của mình luôn hay là của ai cô giường này của bà ờ, chị đó mớ của cô được được già liếp dạ yeah. Dạ, trồng ngò bán về hàng tháng vậy đó dạ yeah. một tháng là đây mình thu nhập mình khoảng được bao nhiêu á cô có khi tháng không có đồng bạc có khi tháng thì ờ, được uh, vài trăm dạ có khi thì không có đồng nào hết <laughs> dạ thì cô cứ nói chuyện bình thường ha dạ, dạ. là bình thường là đem cả đâu mình bán cô xe điện xe nó à, xe là ngò Sáu ngàn ký 6 ngàn một ký à, ngò à? hai ba tháng mới cắt được dài dạ, thì đó, đúng rồi tại vì chồng đâu phải là nó lớn liền đâu dạ. rồi thường ngày thì đi uh, lột vỏ vậy đó bán rồi ờ, dạ. một thước ờ, một bó 5 ngàn bán bó anh ta bán dạ. ra lại điếm bó 5 ngàn rồi bán bậy đó mua gạo ờ, bà hai mẹ con ăn rồi đồ dạ. sinh sống qua ngày trời cái tay của cụ ở đây nè vậy đó hả nó dơ hết ngày nào cũng đi ra ngoài ngay ừ ngày nào cũng đi chứ không có ngày nào bà ấy từ từ 12 giờ sáng là thường là mấy giờ cụ đi ra ngoài <laughs> cười không à nói chuyện à. tới là cụ cười không chứ giờ là không nói chuyện được ừ nhưng không có nghe á các bạn nè mắt mắt cụ bên đây hình như là cũng hết thấy đường rồi gì nè ừ. bà thấy được con dạ thấy đường con vậy chứ bà rõ hơn cô đó dạ <laughs> bà nói con ơi buồn chuối chín tao lại tao đốn buồn chuối bảy nãy mà buồn chuối chưa chín thì dân mới hơi lớn rồi mà là kêu ra ngoài bẻ kêu ra đốn buồn chuối chín cái Chủa cô chín. không thấy cô dạ. tưởng là buồn cây bự không á là chín tao đốn cây bự không chú bảy nãy không có mới bằng ngón tay cái xuống bà cừ chờ rồi má đó tao kêu đốn một cây chú bự mà không bốn nó nói cây chú bự thì nội đụng ba cây dạ. cây này bự nhất đốn xuống ai vô cụ, ai cụ ở đây là ăn cơm nhiều không ta cụ ăn, ăn uống mạnh không đây nè à. tay nè đó thấy không trời ơi đó gặp tay là gặp tay ai cháu nào là đưa lên là đầu cầm là hung à ừ. à, ừ. lao <laughs> mà thương đi lại tới ra ngoài ruộng cực khổ rồi ờ, đi vòng vòng dạ. hoài dạ. cụ nói là ở đâu mà xuống mà thương rồi đi vòng vòng tới ngoài ruộng ngoại để kiếm phải không ạ giờ là chỉ là bên đó phát thì bên đây mình quay thôi chứ thật sự ra là không biết là nó gặp gặp gặp tay ai cũng nắm hết nắm tay nắm tay hung hả có tiền không trong túi này có tiền không thấy bỏ trong túi kẹp kim tay kỹ quá vậy có tiền không hả cậu <laughs> ừ à, má hôm qua đó à là hôm qua thì đó hôm qua con thấy đó cho bốn bốn trăm năm trăm gì đó phải không ạ cho dạ. 500 rồi mua quà mua đồ còn 400 nó đem lại nó đưa đó dạ rồi chụp hình bá bá bỏ bả cột vậy nè cắt con túi rồi hả đâu rồi tiền đâu rồi Đây tiền để đâu rồi hôm qua người ta mới không? cho 500 đâu rồi mừng không mừng không cụ cụ ơi em mở ra bác phe à dạ đó hôm qua là trời đó gói rất là kỹ luôn ừ. <laughs> cô mà chắc nhìn từ đây đây là cũng thấy mờ câm mà không thấy không thấy không thấy rõ đó hôm qua người ta mới cho nó không cột dây thun quấn bao bao dây rồi vậy đó còn mấy trăm còn nguyên à cái trời ơi tự nhiên đưa con luôn con lấy con đem xài ha cho con phải không ừ. phải không cụ ừ. cho con phải không nè cất đi cột vô đó cầm rồi quấn kỹ lắm á em ừ. các bạn Nãy cho bà 200 nữa đâu rồi bà Còn 200 nữa đâu rồi mới đưa bà 200 nãy của cái chị gửi á Còn nè Dạ Dạ Mừng quá mừng đó buộc vô luôn cất kỹ nghe Trời ơi hai mẹ con ngồi không ai thấy đường hết trơn Người nào người nấy đều mò chứ không ai thấy đường hết trơn hôm đó chị ba đang chỉ bệnh cái chị đi làm sáng trời ơi tao dạ. không hết biết luôn tiền đâu đi ừ, bỏ này vậy ra rồi bỏ cái túi chứ à, sau khi hồi nãy giờ á à, nói chuyện với à, cụ xong và cũng đã nói chuyện với người con gái à, của cụ là cô Nho ở đây xong thì cô Nho cũng có muốn một cái mong muốn là chỉ cần cụ có tiền xài hàng tháng thôi hay là chứ không cần thiết là phải à, sửa nhà gì hết để cho cụ à, đỡ phải đi à, dắt giả đi ra ngoài nhặt rau hàng ngày còn nếu mà buồn buồn thì đi ra cũng được đi ra chơi cho đỡ có sức khỏe nha cụ cụ nghe, những kia rồi ừ. một lần nữa phước xin chào cô chú anh chị và các bạn hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video sau một vài vài bữa nữa phước sẽ quay trở lại thăm cụ và để có thể là dắt cụ đi làm cuốn sổ bảo hiểm ừ. sổ tiết kiệm chứ lộn rồi cái bay đi cụ cái bay kìa cái bay kìa bay kìa dạ. bay vô màn hình kìa bay gì bay, bay vô màn hình kìa dạ, dạ, nè nè tay ra quơ bay quơ nổi không bay cười dạ rồi